2018 cuộc chạm trán giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Nam Định. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lễ chào cờ trân trọng cảm ơn ngày hôm nay đã có rất đông các cổ động viên của Hoàng Gia Lai cũng như là Nam Định đã tới sân vận động Pleiku để cổ vũ cho hai câu lạc bộ bước vào vòng đấu thứ tư của Nuti Cà phê V-League 2018 một trận đấu có ý nghĩa 6 điểm đối với cả hai đội khi mà kể từ đầu mùa đến giờ họ vẫn chưa có được chiến thắng nào Ngày hôm nay thì các cầu thủ Hoài Gia Lai sẽ thi đấu trong trang phục quần trắng áo trắng. Trong khi đó thì các cầu thủ Nam Định sẽ ra sân trong trang phục áo vàng. Tổ trọng tài chính điều khiển chống này gồm có trọng tài chính là ông Nguyễn Ngọc Châu, các trợ lý trọng tài Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thanh Sơn và trọng tài thứ tư là ông Nguyễn Đức Vũ. Đây là trận đấu thứ hai trên sân nhà của các cầu thủ Hoài Gia Lai ở mùa giải 2018. Trong trận đấu đầu tiên thì họ đã để các cầu thủ BK Bình Dương cầm hòa với tỷ số 0-0. Trong trận đấu thứ hai thì họ đã có được hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai sẽ cần phải rất tập trung với Bộ đội tiền đạo ngoại của câu lạc bộ Nam Định. Mặc dù họ vẫn chưa ghi được bàn thắng nào kể từ đầu giải tới giờ, nhưng đây sẽ là hai chân sút rất nguy hiểm. Như vậy là sẽ có 2 phút đá bù cho hiệp đấu đầu tiên. trọng tài đã thổi phạt đối với Rimario Nhiều khả năng hai đội sẽ hòa nhau với tỷ số 0-0 sau hiệp một khép lại. Một hiệp đấu mà cao thủ Nam Định cũng đã thi đấu rất tốt khi đã chia cắt được hàng tiền vệ và hàng công của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng đây là một cơ hội dành cho đội chủ nhà. Văn Toàn được truyền dành cho Di Mario. Di Mario. Goal! Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Đó là một pha phối hợp của bộ ba tấn công bên phía đội chủ nhà. Văn Toàn, Di Mario và Minh Vương một cú đệm bóng cận thành của Minh Vương đã mang về niềm vui cho các cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai. Một pha phù hợp tuyệt vời và Minh Vương đã có được pha lập công đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay. Pha lập công thứ hai của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải mới. Một pha lập công một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những lượt tuyệt vời của Minh Vương kể từ đầu trận đến giờ. Và Rimario đã có một pha xử lý và một đường truyền, một đường kiến tạo tốt dành cho Minh Vương. Và vừa rồi thì hàng phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định đã bỏ qua vị trí của Minh Vương. Cần phải có nhiều hơn những pha phối hợp như thế này. Quá đơn giản đối với Minh Vương. Đúng này thì trọng tài Ngọc Châu đã nổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã có được bàn thắng dẫn trước và chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi theo dõi những diễn biến trong hiệp 2 của trận đấu này. nhầm một góc sút phạt rất giống như cách mà Lương Xuân Trường đã có được bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Hải Phòng. Xuân Trường, Minh Vương và Văn Thành đang hội ý với nhau. Xuân Trường Nguy hiểm Như vậy là bàn thắng thứ hai đã đến với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai Một đường kiến tạo tuyệt vời của Lương Xuân Trường Đó là một pha phối hợp rất có ý đồ của cao thủ Hoàng Anh Gia Lai Và bàn thắng thứ hai cũng đã đến Như vậy là Văn Toàn đã lập công Chúng ta vẫn còn nhớ là ở vòng 25 của mùa giải năm ngoái thì Văn Toàn mới giải được cơn khát hơn 1.000 phút không thể ghi bàn nhưng ở mùa giải năm nay thì điều đó đã qua rồi ngay ở vòng đấu thứ tư thì Văn Toàn đã lập công 2-0 dành cho cao thủ Hoài Gia Lai một cú chạm bóng nhẹ của Văn Toàn đã đổi quỹ đạo bay của bóng về phía góc xa và thêm lần nữa đánh bại thủ thành Minh Nhật như vậy là hai tiền đạo rất nguy hiểm hai tiền đạo trên hàng công của Hoàng Gia Lai đã ghi bàn đó là Minh Vương và Văn Toàn vừa rồi là cú dứt điểm của Henry sau hai lượt trận đầu tiên hai trận đầu tiên của mùa giải câu lạc bộ Hoàng Gia Lai chỉ có được một pha lập công duy nhất của Lương Xuân Trường nhưng trong trận một tình huống mà thủ môn Văn Trường đã đây là cô Ribadio bàn thắng thứ ba dành cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai ngay sau khi các cầu thủ Nam Định có được bàn thắng rút ngắn tỷ số thì các cầu thủ Hoàng Gia Lai cũng đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội bóng huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ bằng bàn thắng thứ ba một pha đỡ bóng trượt của hậu vệ bên phía câu lạc bộ Nam Định đã tạo ra cơ hội để Rimario lần thứ hai kiến tạo trong trận đấu ngày hôm nay và Nguyễn Phong Hồng Duy đã có mặt trên bảng tỷ số